Cập nhật tin tức online ngày 16 tháng 12 năm 2021, nội dung chính. Nghệ sĩ Mai Thành qua đời, nghệ sĩ gắn bó với hình ảnh ông lão Nam Bộ trúc hơi thở cuối cùng vào ngày 15 tháng 12 tại nhà riêng. Người thân của nghệ sĩ Mai Thành nói với dinh ông qua đời vào lúc 14 giờ 40 phút hôm 15 tháng 12, về tuổi cao sức yếu. Nam nghệ sĩ hưởng thọ 83 tuổi. Trao đổi với dinh nghệ sĩ Tấn Thị nói, tôi nhận tin dữ từ người nhà của anh Mai Thành. Những năm gần đây, sức khỏe của ông yếu, đi lại khó khăn, Chúng tôi cũng ít gặp nhau vì dịch bệnh, mong anh được yên nghỉ. Theo thông tin từ gia đình, lễ đồng quan sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 18 tháng 12. Sau đó lên cữu cố nghệ sĩ được đưa đi an táng tại xã An Phú Trung, Ba Trì, Bến Tre quê hương của ông. Đạo diễn Lê Quốc Nam bày tỏ sự thương tiếc bậc tiền bối, thương tiếc vĩnh biệt một người bố hiền lành, thành kính phân ưu, anh chia sẻ. Diễn viên Minh Tuyền, Quỳnh Đông, bá Cường cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nghệ sĩ Mai Thành. Nghệ sĩ Mai Thành nổi tiếng với hình ảnh ông lão Nam Bộ Phúc Hậu, Ông được khán giả yêu thích qua nhiều bộ phim truyền hình như Xóm Nước Đen, Chuyện của Tuấn, Chiên Phóng Sinh, Ngày ấy quê tôi, Người đẹp Tây Đô, Sương Giáo Biên thủy. Trước đó, ông còn từng tham gia nhiều vở cải lương nổi tiếng, bao gồm Khi Người Điên Biết Yêu, Gia Nhân, Giả Ác Quỷ, Lá Sầu Riêng, Dưới Hai Màu Áo. Nghệ sĩ Mai Thành tên thật là Võ Văn Thiêm, sinh năm 1939, quê Bến Tre. 13 tuổi, ông cùng gia đình di cư lên Sài Gòn. Ông thi vào khóa diễn viên đầu tiên của trường quốc gia kịch nghệ Sài Gòn, nay là nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Mai Thành từng được nghệ sĩ Phùng Há, Năm Châu hướng dẫn các kỹ năng hát và diễn.